Hi, xin chào các bạn. Đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duyên trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Thì à, khách mời của Duyên ngày hôm nay là có bạn Kiên bên ngân hàng à, VIP. Thì hiện tại bây giờ thì à, Duy và Kiên hai anh em đang trên đường đi xuống thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để mà gặp một anh khách hàng. Đó bởi vì là hiện tại là anh khách hàng của Duy á, thì cũng đang có ý định là mua một chiếc xe Mercedes-Benz cũng như là đang muốn À, vay một ít để mà mua chiếc xe thật ra thì anh khách hàng của Duy các bạn là à, tính là khoảng tầm một tháng hoặc là hai tháng nữa thì mới đủ cái tiền mà để lấy một chiếc xe là chiếc S á. nhưng mà do là à, hiện tại chiếc S này cũng đang có chương trình khuyến mại đặc biệt cho nên là Duy nói là anh thôi là anh vay ngân hàng một ít đi để mà lấy xe sớm luôn thì ok anh đồng ý thì do đó là ngày hôm nay nè Di có mời bạn Kiên để mà xuống gặp ảnh để mà hai anh em coi như là làm việc nếu mà đo được thì à, anh anh khách hàng của Duy coi như là chốt chiếc S luôn và chọn cái phương án vay bên Kiên đó thì à, Kiên à, giới thiệu một ít về Kiên đi cho mấy bạn biết Dạ xin chào mọi người mình là Kiên là chuyên viên tín dụng của ngân hàng quốc tế VIB thì hai anh em cũng đã làm việc rất là lâu rồi thì bây giờ mới có dịp ờ, được anh Duy mời lên sóng để tư vấn cho một số cái ờ, thủ tục vay cơ bản và những cái ờ, hồ sơ cần gì và cái thủ tục thì bao, xảy ra bao lâu và như thế nào à, à, thì à, thôi giờ nè à, tại vì khi mà mua xe á kiên có rất là nhiều những anh chị khách hàng á, thường sẽ quan tâm là à, chiếc xe này à, vay được khoảng là bao nhiêu phần trăm nè trả trước bao nhiêu nè hoặc là ừ, trả trong bao nhiêu lâu đó rồi à, mỗi tháng là trả bao nhiêu tiền nha ví dụ anh nói đi khách hàng mua chiếc xe à, C 180 đi dạ. à, cái giá niêm yết là khoảng tỷ tư dạ. đó thì à, em có thể là trình bày sơ sơ cho à, mọi người biết là à, nói chung là cũng không phải là chính xác lắm 100% nhưng mà dạ. cái khoảng khoảng thôi em em em tính giúp anh đây ha dạ. à, với dòng xe C180 thì giá niêm yết của nó khoảng 1 tỷ tư thì cái ờ, uh, giá trị cho vay tối đa là 75% dành dành cho cá nhân và 65% cho doanh nghiệp. Ừ. Dạ. Thì cái thời gian vay tối đa của cá nhân đó là 8 năm và của doanh nghiệp là 7 năm. Ồ, oh, 8 dạ. năm luôn. Dạ. Wow. Thì thật ra là 8 năm là anh nghĩ chắc là chỉ có mình VIP thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Thì uh, một số cái uh, chính sách của tụi em đưa ra dành cho dòng xe Mercedes thì sẽ có một cái uh, chính sách đặc biệt về cái uh, năm vay, cái tỷ lệ vay và cũng như là cái độ linh hoạt trong cái bộ hồ sơ của mình dạ. à, ví dụ như là cái chiếc xe đó tỷ tư đi dạ. thì khách hàng phải trả coi như là khoảng uh, em cho vay tối đa được bao nhiêu một tỷ dạ, dạ. thì khoảng 1 ờ, tỷ hơn thì à, khoảng cho vay được 1 tỷ hơn khoảng 1 tỷ 50 triệu đi dạ. thì coi như là khách hàng phải trả tầm uh, ờ, 300 khoảng tầm 300 triệu dạ. khoảng tầm 300 rưỡi 300 rưỡi triệu ha dạ. là có thể là nhận được xe rồi ok và mỗi tháng nếu mà 1 tỷ thì mỗi tháng trả khoảng bao nhiêu kia thì uh, ờ, 1 tỷ thì mỗi tháng sẽ trả khoảng uh, tính ra maximum đi dạ thì em sẽ tính trong cái ờ, thời hạn là 8 năm ha ừ, 8 năm đi thì à. uh, thì đâu đó khoảng là 10 triệu hơn 10 triệu rưỡi tiền gốc một tháng 10 triệu rưỡi tiền gốc một tháng dạ. và tiền lãi nữa anh nghĩ chắc cũng khoảng tầm 16 triệu cỡ đó đúng không? Tiền, tiền lãi thì khoảng là 7 triệu. 7 triệu, 7 triệu. là 17 triệu. Dạ. À, nếu mà các anh chị và các bạn mà mua chiếc xe C180 ha, trả trước coi như là khoảng tầm rưỡi, rồi là mỗi tháng các anh chị phải trả thêm là khoảng 17 triệu à, rất là dễ ha thì à, thật ra các bạn à, vay ít hay vay cái thời gian ít hay là cái thời gian nhiều hơn dài hơn á, thì nó cũng là à, cái lợi đó chẳng hạn như là bên kia thì có một cái đặc biệt đó là vay trong vòng 8 năm có nghĩa là mỗi tháng á, mình sẽ trả cái cái cái cái số tiền nó ít hơn đúng không chị? Yeah, dạ, đúng Cả gốc và tiền gốc nó ít hơn yeah. đúng dạ. không? Cho nên là nhưng mà thường là khách hàng sẽ chọn cái thời gian mà vay nhiều đúng không? Dạ, thông thường thì em sẽ tư vấn cho khách hàng của em là cái thời ừ. gian vay tối đa để họ cái nguồn vốn tiền của họ hàng tháng được giảm tối thiểu là họ chi phải chi cho cái chiếc xe này rất là thấp ừ. và để cái số tiền đó họ kinh doanh thì sẽ có lời hơn có lời hơn dạ à, và dụ mà sau cái thời gian mà à, à, à, một năm hai năm ba năm gì đó dù khách hàng muốn trả theo cái lộ trình của khách hàng không có theo cái dạ. lộ trình của ngân hàng luôn vẫn được đúng không em dạ đúng rồi ừ. thì ờ, tuy nhiên nó sẽ có một cái mức phí phạt và cái phí phạt này chắc chắn là sẽ không đáng kể so với cái lãi suất hiện tại mình đang chịu ừ. dạ thì sau mấy năm em không được phạt dạ từ năm thứ năm trở đi thì sẽ miễn phí phạt ừ, từ thứ năm thứ năm chứ đi ha nói chung là cũng rất là dễ ha thì à, đó nói chung là đối với ờ, kiên bên ngân hàng vip các bạn là duy cũng làm việc với kiên rất là lâu rồi ha thì có những, cái trường hợp là những cái ngân hàng khác luôn họ không có vay được không có cho vay được nhưng về kiên thì khi mà kiên gặp khách hàng kiên thẩm định khách hàng cũng như là có thể là nhiều khi chưa gặp khách hàng luôn các bạn thì Kiên cũng đã à, đồng ý cho vay luôn đó thì à, Kiên có thể là chia sẻ về cái cách mà em em em em coi như là đánh giá khách hàng cũng như dạ. là xét hồ sơ cho vay như thế nào không để à, sẵn đây thì mấy bạn biết được ừ, vay mua xe nó có khó không hay là dễ hơn á dạ, thực sự thì cái một cái thủ tục vay mua xe thì nó rất là cũng rất là đơn giản ừ. mà thông qua ngân hàng thì cũng ừ, riêng VB thì sẽ là tụi em sẽ cố gắng linh hoạt nhất thứ nhất là nguồn ừ. khách hàng từ Mercedes-Benz và bây giờ những cái thủ tục cần thiết thì em chỉ cần sơ bộ thứ nhất là về hồ sơ pháp lý của cá nhân ừ. là bao gồm à, chứng minh nhân dân hoặc căn cước của chủ tài sản và cái tình trạng hôn nhân là mình độc thân hay là đã kết hôn và ừ. nếu kết hôn thì sẽ à, có cái à, giấy đăng ký kết hôn và cho em xin thêm là chứng minh nhân dân của vợ à. hoặc chồng nếu có nói chung là những cái giấy tờ dạ. pháp lý thôi và hộ khẩu chưa có gì hết dạ. ok rồi em sẽ trao đổi thêm về cái thông tin như là cái tài sản tích lũy của mình có hay không hoặc là có như thế nào và cái nguồn thu của mình ừ. hàng tháng như thế nào có ổn định hay không thì ờ, đôi khi có những khách hàng họ sẽ không thể nào mà chứng minh thực tế trên giấy tờ được yeah. Dạ. thì uh, em sẽ quan trọng cái độ thực tế của khách hàng có phù hợp hay không chứ em không có xét vào xét, cái xét kỹ hơn về, về cái mà chứng minh thu nhập dạ đúng rồi ừ thì thật ra chỉ cần nó thực tế và à, nó hợp lý thôi đó các bạn thấy không kiên đang chia sẻ là cái vấn đề mà khi mà mua xe thật sự đối với những cái ngân hàng khác rất là nhiều những ngân hàng luôn họ bắt mình phải là chứng minh thu nhập đó phải rõ ràng nhận tiền qua cái lương chuyển khoản hoặc là uh, doanh thu của công ty dạ. như thế này thế kia đó nhưng mà với kiên á, thì sẽ kiên sẽ đánh giá khách hàng ở một cách khác đó là coi như là đánh giá bằng cái mức độ thực tế của khách hàng tại vì á, khi mà Duy mà làm ở Mercedes-Benz rất là lâu các bạn thì cái lượng mà khách hàng của Duy á, đa phần là những anh chị và đầu tư bên cái lĩnh vực bất động sản rất là nhiều luôn nhưng mà các bạn biết rồi bất động sản thì chắc là không có chứng minh được thu nhập đúng không Kiên? Dạ đúng rồi. À, đó bất động sản không thể nào chứng minh được thu nhập với các bạn mỗi tháng có thể là vô được rất là nhiều tiền luôn và có mỗi tháng có tháng thì nó không có không có thu nhập nữa đó cho nên là là là kiên nó sẽ đánh giá khách hàng ở cái mức độ khác ha, để mà cho vay chứ không có phải là là là ở cái mức mà coi như là chỉ chứng minh thu nhập không đâu đó cho nên là những các bạn mà đang có muốn mua xe thì cái vấn đề mà ờ, đừng có lo về cái cái vấn đề làm thủ tục ngân hàng Kiên ở đây sẽ hỗ trợ các anh chị và các bạn hết mình luôn đó thì điển hình là ngày hôm nay là Duy và Kiên đang đi xuống gặp một anh khách hàng của Duy ở Biên Hòa Đồng Nai nè đó nhưng mà cái trường hợp của anh cũng hơi hơi, hơi dạ, căng đúng không dạ, Kiên đúng rồi. Ừ. đó thì với lại ờ, Kiên chia sẻ luôn ờ, Kiên uh, tại vì khi mà anh làm cái kênh YouTube này nè thì có rất là nhiều những anh chị các bạn không phải ở Sài Gòn không đâu dạ. thì còn rất là nhiều những cái tỉnh rất là xa nữa dạ. thì em em em làm chung với anh lâu rồi em biết đó, anh giao xe ở Đắk lắc ở dạ. Buôn dạ. Mê thuộc ở Đà Lạt Vũng Tàu nói chung là khắp mọi nơi luôn Kiên Giang này nọ luôn á thì Kiên có hỗ trợ được xa vậy không là thì ờ, tuy nhiên ờ, với một số cái khách hàng mà ở xa hơn cái ờ, xa hơn cái showroom ừ. Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng á thì mình ở vẫn hỗ trợ đi. ở tỉnh thì mình ừ. vẫn hỗ trợ được mà tuy nhiên là cái khách hàng ở tỉnh thì họ phải uh, có cái độ thực tế có cái độ mà kiểu như là cái hồ sơ nó sẽ chuẩn hơn một tí tuy nhiên là đối với khách hàng của anh duy thì ờ, kiên sẵn lòng là hỗ trợ hết mình ok dạ. cảm ơn em các bạn đó nha thì thật ra các bạn duy làm việc với kiên rồi kiên cực kỳ nhiệt tình luôn à, có một ừ, duy có một cái ờ, khách hàng ở coi như là ở đà lạt dạ. à, ở đà lạt ha thì anh thật ra anh làm rất là gọi rất là nhiều bạn luôn á kiên yeah. Dạ. nhiều ngân hàng luôn á mà do là ở xa quá cũng như là bạn đó thì kinh doanh về uh, F&B dạ. à, F&B cho nên là trà sữa cho nên là ừ, rất là khó và để chứng minh thu nhập nhưng mà Kiên coi như là chạy đến tận nơi gặp khách hàng luôn thì đó là một cái ấn tượng coi như là của anh ờ, dành cho em á <laughs> coi như là những khách hàng mà sau này mà của anh mà ở xa vậy á, thì anh anh nghĩ là anh không cần phải gọi cho ai trước nữa hết yeah. Dạ. và anh sẵn sàng đưa qua cho em luôn nếu mà em làm không được nữa thì coi như là <laughs> bỏ chứ anh không có gọi những ngân hàng khác nữa dạ. tại vì anh biết rồi đó trước đây anh cũng gọi người này người kia người kia nói yeah. Dạ. chung là nói làm được làm được nhưng mà cuối cùng là không được à ha dạ. đó thì coi như là đưa qua cho em là cái đầu mối cuối cùng luôn và chỉ là mình em thôi nhưng mà thật sự em chia sẻ một điều là ừ. không hiểu tại sao khách hàng của anh Duy á ừ. ờ, ở xa hay ở gần ai cũng đều rất là dễ thương đặc biệt là các bạn cái chị cái chị khách mà ở trên Đà Lạt đó ừ. thì ờ, chị rất là dễ thương nên mình gặp một cái mình rất là happy mình rất là sẵn uh, ờ, kêu là sẵn sàng hỗ trợ chị liền luôn đó nên là bây giờ không cần về là mình gọi sẵn đang ngồi khách hàng gọi à. như là okay, uh, ngày, em ok rồi anh ngày mai em ra thông báo cho vay nha à. mọi thứ là vấn đề là chốt xong xuôi dạ ừ. thật ra là cái sự hợp tác của khách hàng cũng dạ, là một rồi. cái rất là quan trọng đúng không dạ. để mà ờ, sau này tại vì khi mà mình cho khách hàng vay mà sau này dạ. khách hàng trả uh, nợ tốt trả nợ đều đặn thì đó là cái mà ấn tượng ban đầu mình gặp khách hàng mình dạ, còn đánh rồi. giá để phía sau nữa dạ. còn nhiều khi mình gặp mấy anh chị khách hàng mà khó tính quá hoặc là uh, không có chia sẻ chân thật á, thì dạ. rất là khó để làm việc đúng không kia dạ đúng rồi vấn đề mà hợp tác với nhau cũng như là tin tưởng nhau là một điều rất là quan trọng ờ, nên Nó không... nên là em thường em sẽ đánh giá về cái ờ, phương diện là cái tình cảm là ưu tiên ừ. cái tình cảm thì nó sẽ quan trọng hơn ừ. là cái những cái yếu tố sau thì mình có thể hỗ trợ nhau được quan trọng là cái cái nhìn đầu tiên mình có thiện cảm và ừ. có cái tình cảm với nhau thì em sẽ hỗ trợ hết mình kiểu như là mình ờ, sẽ hỗ trợ anh Duy cũng như khách hàng của anh Duy Thật ra là anh nhờ em khá là nhiều á chứ vấn đề em không có nhờ anh đâu anh toàn nhờ em không <laughs> đúng không tại vì em mà chịu cho vay thì anh mới bán được cái xe còn không là thua á đúng <laughs> không ờ, chủ yếu là khách hàng mình có khả năng thì mình luôn lúc lúc nào mình cũng muốn hỗ trợ tại vì cơ bản em cũng là một người ờ, đi bán sản phẩm của ngân hàng ừ. dạ và cũng muốn ờ, hỗ trợ cho đối tác mình được một cái ờ, cái hiệu quả và cũng như khách hàng mình được cái mong muốn của họ cao nhất à. dạ quan trọng là xử lý được công việc vậy tốt quá rồi nói chung thì làm việc với nhiều bạn ngân hàng các bạn không phải là ai cũng sẵn sàng giúp đỡ sẵn sàng nhiệt tình đâu các bạn mặc dù là khi mà đi làm thì à, à, ai cũng cần phải có chỉ tiêu nè doanh số nè còn dạ. có thể là nhận tiền lương nữa đó nhưng mà thực sự các bạn có rất là nhiều những các bạn ngân hàng luôn Di cũng làm việc rồi hoặc là những cái ngân hàng mà của khách hàng tự làm á thì khi mà làm việc với những bạn đó thì cảm thấy rất là coi như kiểu không hợp tác được luôn á kiểu kiểu rất là khó luôn á kiên không tìm được tiếng nói chung hả ừ kiểu giống như là họ không có hỗ trợ mình tại vì khi mà làm khi mà khách hàng mua một chiếc xe á là làm việc giữa anh với khách hàng và còn bên ngân hàng nữa mà ngân hàng á, nó phải uh, hợp tác với mình nó vui vẻ với mình thì nhiều yeah. Dạ. khi mà những cái giấy tờ hồ sơ để chạy cho khách hàng nó cũng nhanh hơn đúng không Dạ. chạy nhanh hơn để khách hàng nhận xe sớm hơn chứ nói chung là như vậy thôi chắc cũng không vấn đề gì hết đối yeah. với anh là mấy bạn có làm khó anh hay là không làm khó anh thì nó cũng chủ yếu là mình muốn cho khách hàng mình nhận xe sớm hơn thôi yeah. Dạ. À, quan trọng là, là kiểu như hai bên đều đưa ra một cái ờ, kết quả tốt cho khách hàng của mình nhận được một cái sản phẩm tốt ừ. là ok ừ. với lại anh thấy có một điều á kiên ở yeah. Dạ. ở tỉnh á kiên yeah. thường là khách hàng là thường là lực mạnh không dạ đúng rồi thường thì những khách hàng mà ở địa phương ở tỉnh quan tâm đến Mercedes-Benz thì ừ. em thấy là đặc biệt một cái là khách hàng đều có là có lực và có khả năng thực tế thực tế luôn dạ, á chứ rồi. không có ảo đâu ở Sài Gòn thì nhiều khi là khách hàng nhiều dạng lắm dạ, nhưng rồi. mà thường là ở ở tỉnh đó nha là anh thấy là hầu như là mua tiền mặt là nhiều không dạ. nhưng mà, mà dạ. những khách hàng mà mua vay thì cũng cái lực đang rất là mạnh dạ. kiểu giống như là người ta đang cần cái khoản tiền đó trong cái thời gian để làm cái gì đó thôi còn thông thường là trả trước hạn này nọ không à thực sự ờ, em em cảm thấy riêng em cảm thấy các khách hàng của em đã từng ờ, vay khách hàng của em mua xe ô tô hay là bất động sản đi ừ. thì ờ, họ đều có một cái kế hoạch kinh doanh của họ rõ ràng hết và ít rất ít người sử dụng một số tiền mặt lớn mua một cái tài sản đúng rồi họ dùng cái đó họ đi ờ, kinh doanh họ đi ờ, đầu tư thì nó sẽ sinh lời hơn rất là nhiều so với yeah. Dạ. lãi suất ngân hàng họ trả thì ờ, đặc biệt như là các khách hàng của em em vừa chia sẻ là em có một anh khách hàng ở Phú Giáo ừ. đúng một năm trước ảnh mua một chiếc xe thì ảnh vay em 800 triệu ảnh ừ. kêu chia sẻ là ừ, hỗ trợ anh vay 800 triệu đi ở Phú Giáo thì cũng rất là xa rồi đúng rồi thì uh, em cũng hỗ trợ em xuống em thấy ảnh lúc đó trang trại heo của ảnh uh, khoảng có 100 con à thì anh lúc đó là anh đang đầu tư anh đang phát triển thì bây giờ anh lấy 800 triệu đó à, bây giờ anh thứ nhất là anh ờ, xây dựng cơ sở nè rồi đi uh, giống nè rồi là nhân kinh giống rồi mở rộng kinh doanh đúng một năm sau tự nhiên hỏi em là ờ, Kiên ơi bây giờ anh muốn hết ưu đãi hết ưu đãi rồi bây giờ trả. anh ờ, trả trước anh tất toán còn bay. à, giờ anh không muốn uh, nữa bây giờ lời tiền lời nhiều quá rồi bây giờ em hỏi ủa anh lời bao nhiêu anh kêu 3 tỷ đó là cái bây giờ là một qua một năm anh trả ngân hàng khoảng 60 triệu tiền lãi và cái vốn 800 triệu anh mượn ngân hàng anh nhân lên và anh được anh thu về hiện tại là 3 tỷ 3 tỷ doanh thu ừ. thì anh duy đã thấy ờ, một cái mức kiểu như là sinh lời cực kỳ kinh khủng không à, thật ra là những anh chị khách hàng ở Sài Gòn tại sao họ quay nhiều tại vì ở dạ. Sài Gòn mình á, là đầu tư nhiều dạ, đúng, kinh doanh kinh doanh đầu tư nhiều hơn ở tỉnh nhiều dạ. tại vì ở tỉnh thường những khách hàng đó là kinh doanh bên những cái lĩnh vực chẳng hạn như là xe máy nè tiệm vàng nè yeah. Dạ. hoặc là nói chung là những cái ngành nghề mà truyền thống là chính đó cho nên là cái lượng thu nhập hàng tháng nó đều đều đều đều đều vậy thôi dạ. và khách hàng sử dụng cái nguồn tiền tích lũy đó giống như nguồn tiền mà có sẵn để mà mua xe một lần một cục luôn đó thường là khách hàng ở tỉnh là tính theo kiểu đó tại vì ở tỉnh mà em biết dạ. ít yeah. ai đầu tư à, kinh doanh theo kiểu truyền thống là yeah. nhiều còn ở à, thành phố Hồ Chí Minh mình là hoặc là những cái thành phố lớn đa phần là đến đầu tư và đầu tư bất động sản ở đây là chính yeah. Dạ. mà em biết rồi đầu tư bất động sản thì nhiều khi mà một tỷ hay là 2 tỷ đó mà gấp hai gấp ba dạ, trong vòng một năm á, thì họ sử dụng cái tiền đó họ đầu tư thì cái chiếc xe này giống như để mà nuôi chiếc xe này lại yeah. Dạ. đúng không cái vấn đề trả gốc trả lãi là cái tiền đầu, đầu tư đó để nuôi là chiếc xe luôn yeah. có nghĩa là đi xe không có tốn tiền nữa đó đúng không kia yeah. Ừ. Tại vì các anh chị làm bất động sản thì cái ờ, thu nhập của họ là tính bằng năm chứ không thể tính bằng tháng được. Ừ. Thì ờ, nó thời nó là gọi là thời điểm anh. Thì em có rất là nhiều anh chị đã khách hàng đã kiểu như là cũng ờ, chuyên về bất động sản thì họ luôn luôn sử dụng vốn của ngân hàng. Ừ. Họ chiếm dụng vốn trong ngân hàng. Cái mục đích sử dụng vốn của họ rất là ok, rất là rõ ràng và rất là hiệu quả. Thì cái đó phải biết cách yeah dạ biết cách ha thì nó mới hiệu quả được đúng không kia? Dạ đúng rồi. Thì uh, thỉnh thoảng em vẫn có những cái uh, kênh đầu tư em giới thiệu các anh chị, các cô chú cũng như là có một cô cô rất là lớn tuổi em giới thiệu mua đất Bình Dương rồi giới thiệu mua đất ở này ở kia và một năm sau họ tất toán họ hỏi là lời 500 hay lời 1 tỷ họ chỉ vay có 1 tỷ à ừ. nhưng mà lời còn nhiều khi là <laughs> coi như là dạ. lời thêm 100% phần trăm dạ. luôn ở đó cũng em nghĩ là cũng có mức mức độ là gọi là duyên cái duyên um, cái duyên đầu tư ừ. duyên đầu tư nhưng mà cũng ờ, gọi là mình đi vay mình sẽ có áp lực mình có cái động lực mình ờ, à. làm kiếm ra nhiều hơn nhiều hơn cũng như là bớt dạ. xài hơn dạ. <laughs> ok thì à, nói chung thì nãy giờ cũng là những cái ờ, vấn đề liên quan về chia sẻ khách hàng này khách hàng nọ thôi yeah. Dạ. nhưng mà tóm lại một điều ha các bạn là kiên à, bên ngân hàng VIP sẽ sẵn sàng hỗ trợ cho tất cả những anh chị và các bạn nếu mà có nhu cầu mua xe Mercedes-Benz không riêng vì ở thành phố Hồ Chí Minh yeah. Dạ. mà coi như là hầu như là những cái tỉnh ha tất cả những cái tỉnh luôn và nếu mà Kiên cảm thấy mà ok được là Kiên sẵn sàng coi như là support ngay thôi à, đúng không Kiên? Yeah. Dạ. Uh, ờ, riêng với với khách của riêng của Mercedes-Benz nói uh, chung của anh Duy nói riêng thì uh, chỉ có anh Duy cần khách hàng cần thì uh, ờ, VAB và cũng như là Kiên luôn có sẵn sàng hỗ trợ anh chị hết sức để à. ra anh chị có cái xe mà anh chị uh, lưu thông trên đường rồi à, bây giờ thì uh, Kiên và Duy hai anh em tiếp tục uh, lên đường để mà gặp khách hàng đây sáng sớm là Duy với Kiên hai anh em bắt đầu đi là xuất phát từ showroom là 9 giờ sáng bây giờ là coi như là gần gần gần coi như là 7, giờ. rồi thì bắt đầu hai anh em mới bắt đầu là đi về nè thật ra là à, mới chốt điều xong luôn các bạn chốt điều từ <laughs> sáng tới chiều tối luôn <laughs> ờ. ờ. thật sự là thuyết phục rất là nhiều và cơ bản là mình à, gặp khách hàng trực tiếp khách hàng mình trao đổi qua một số thông tin sơ bộ thực tế thì uh, khách hàng rất là, rất là rõ ràng thông tin thì uh, ok kiên đồng ý và cũng chỗ anh Duy cũng đồng ý về cái giá thứ nhất là giá giá xe và thứ hai là cái giá trị vay để cân hàng thì uh, cả ba bên đều thống nhất và rất là happy và ba anh em đều uh, rất là vui vẻ kể cả khách hàng kể cả đối tác xe và kể cả ngân hàng đều rất là vui và bây giờ là gần 7 giờ rồi thì anh em đã chốt được theo thành công và cái này là một cái ờ, điều rất là vui cuối ngày của hai anh em cảm ơn kiên nhiều dạ. cảm ơn anh duy à. thì à, nói chung là đi từ sáng tới giờ cũng rất là mệt đó các bạn à, nhưng mà à, chốt được cái điều xong thì à, Di cũng thấy là rất là vui coi như là <laughs> hết mệt luôn <laughs> thật ra là vấn đề là khi mà xuống gặp anh khách hàng anh quá nhiệt tình các bạn đó, thực ra là công việc mà lúc mà trao đổi thì nó cũng không có bao lâu hết đó, nhưng mà do là ảnh mời duy kiên cũng như là thảo cameraman để mà uh, ăn trưa ở một cái quán ở bờ sông rất là đẹp ha đó coi như ngồi ở đó tới chiều xong rồi ảnh còn rủ anh đi đá, em, đá banh. đi đá banh nữa <laughs> đi đá banh nữa đá banh xong mới cho kiên về nè ok thôi nói chung là ngày hôm nay là như vậy là quá thành công rồi ha cảm yeah. Dạ. ơn kiên nhiều nha thì okay. Dạ. Ờ, à, đó nói chung là khi mà